đây của nghệ các bạn đây Đấy, nghệ rất là vàng ấy. nghệ mình uh, sẽ à, rang với à, thịt lợn nhé các bạn nhé để làm món um, cho phụ nữ sau sinh đây thịt lợn đây các bạn Đấy. mình uh, nên lấy cái đoạn nó chả cái mỡ thì nó cũng không tốt bạn cho bà bầu ấy thịt lợn thì nó cũng ờ, giàu dinh dưỡng nhiều cái ờ, vitamin của nhóm A nó tốt cho sức khỏe và ờ, dễ tiêu hóa các bạn bà bầu ăn thịt lợn với lại da mình nghệ thì nó rất là phù hợp tốt cho sức khỏe sau sinh thái ra mình bỏ cái chậu <coughs> nghệ thì nó có chống viêm kháng khuẩn các bạn Đấy. chống viêm kháng khuẩn liền da liền sẹo kho với um, thịt lợn này thì ăn nó rất là phù hợp cho bà bầu sau sinh phụ nữ sau sinh Vậy mình uh, giã nhỏ ra các bạn sau khi mình à, giã nát nghệ ra thì mình à, trộn với thịt heo thôi các bạn trộn với rồi à, cho gia vị và các bạn mình cho một chút muối này chút nước mắm các bạn tùy theo ăn mặn nhạt bạn cho tăng thêm muối hoặc là giảm bớt đi các bạn và bột ngọt uh, ờ, gì ngon rồi tất cả này mình trộn đều lên cũng tùy các bạn nhé các bạn nào ăn cay hoặc là ăn ngọt thì các bạn cho đường hoặc là cho một chút tiêu hoặc là ớt vào. nhưng mà mình nghĩ là phụ nữ sau sinh thì những thứ đó nó không không được tốt lắm thì các bạn chỉ cần cho muối mì chính và một chút ờ, nước mắm thôi Đấy, trộn đều lên như vậy Rồi, ờ, bây giờ cho vào bếp để đun thôi trong khi ờ, chờ đợi cái thịt kho nghệ này chín các bạn cho các bạn xem về không cảnh nhé hay trường mèo tam thể các bạn <laughs> em đang nằm chưa em mèo con mới ờ, sinh các bạn đã à, sinh được ờ, tháng hơn tháng chạy ngày chơi nghịch à, vườn rau mình các bạn ơi đấy, rau cải đấy à, mình trồng rau, rau sạch ăn à, mình trồng được mình ăn à, rau sạch các bạn nó cũng vừa tiết kiệm chi phí với lại à, vườn ăn nó rất là tốt qua hai đường mẹ nó đang à, ấp con không vậy nhìn là dễ thương tình à, mẫu tử của gà với gà con chơi các bạn đảo cho nó đều lại một chút rồi đợi khoảng uh, à, 10 phút là các bạn nhé Ok đây nắp ạ như vậy là mình đã nấu xong món ờ, thịt nghệ nghệ rang thịt lợn các bạn nhìn ờ, rất là hấp dẫn mình đã sới ra cái đĩa này các bạn nhìn đây. bây giờ mình ờ, sẽ mang lên cho vợ mình ăn cái gia vị và các thứ nó có hợp không các bạn nhé và sẽ như thế nào nhá. Vậy đẹp rồi nhé. Ở ờ, đây là vợ mình các bạn này Vợ mình à, vừa mới sinh em bé thì Hôm nay mình làm món à, nghệ à, nấu với thịt lợn Đấy, cho sinh các bạn Đây em bé như mình Đây em bé mình các bạn ờ. à, Cười à Cười à con à Rồi vâng. món thịt lợn như nào vợ đây đây gia vị vừa ừ. chung là ừ, thịt lợn là rang nghệ nó rất phù hợp cho phụ nữ sau sinh các bạn nhé Đấy. <clears throat> thịt lợn thì nó ừ, giàu dinh dưỡng nó có nhiều cái loại vitamin nhóm B tốt cho sức khỏe và tiêu hóa tốt ờ, dễ tiêu hóa còn uh, thịt uh, nghệ thì nó ừ, Ờ, chống viêm ờ, kháng khuẩn các bạn cũng là ờ, cho phụ nữ sau sinh Thôi video mình làm đây à, dừng lại nha các bạn nhé Đấy, các bạn hãy đăng ký kênh, nhấn chuông, like và chia sẻ ủng hộ cho kênh hầm à, thực và cuộc sống của mình nha. Đấy, xin chào các bạn và hẹn gặp lại.